Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021, tức ngày 16 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Trong ngày tí ngọ tương xung, người tuổi tý có thể sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm. Thực tế là con giáp này và người ấy đều chỉ muốn tốt cho đối phương, nhưng tiếc rằng lại chẳng hiểu ý nhau nên gây ra những hiểu lầm không đáng có. Bản mệnh nên bình tĩnh để tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải. Tìm cách để ngồi lại chuyện trò, tâm sự với nửa kia của mình nhiều hơn nữa. Tuổi Tý nên nhớ rằng tình yêu đủ lớn thì có thể vượt qua được khó khăn, thử thách và chiến thắng được mọi thứ, đừng quá căng thẳng. Chính quan xuất hiện, đứng công danh sự nghiệp của con giáp này dần trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn. Bản mệnh biết cách sắp xếp thời gian để giải quyết những vấn đề cấp bách trước nhất, hạn chế những nguy cơ phá vỡ con đường thăng tiến phía trước. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thân, tị. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi sửu Tuổi sửu đang có nhiều mâu thuẫn với chính người thân của mình, mối quan hệ tình cảm kém hài hòa, cục diện sửu ngọ tương hại nhắc nhở con giáp này cần phải khéo léo hơn trong cách xử lý tình huống cũng như cách nói chuyện của mình nếu không muốn đôi bên cùng tổn thương. Có thể vấn đề không quá mức nghiêm trọng nhưng chính vì mọi người chưa hiểu ý nhau nên sinh ra những tranh cãi, bất đồng càng ngày càng gay gắt. Song là người một nhà thì nên bao dung, người tuổi sửu hãy cố gắng hạ bớt cái tôi của mình để gia đình được hòa thuận.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 Hơn thế nữa, các mối quan hệ xung quanh con giáp này diễn ra hài hòa, tốt đẹp. Con giáp này cũng biết đặt mình vào vị trí người khác để cảm thông và thấu hiểu cho đối phương. Đây là lý do chính khiến bản mệnh được lòng nhiều người, từ đồng nghiệp, bạn bè cho đến người thân. Thiên ấn góp thêm phần may mắn cho con giáp này khi những khó khăn trở ngại trước đó dần tan biến. Người tuổi dần biết cách lợi dụng thế mạnh của mình để xử lý những sự cố mới phát sinh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 Đặt nhiều tình cảm ở đối phương nhưng cuối cùng lại chẳng được đáp lại, có thể điều này sẽ khiến cho con giáp này mất một thời gian để hồi phục lại tinh thần. Bù lại chính ấn mang đến cho người tuổi mão thêm dũng khí để dám nghĩ, dám làm. Nhờ thế mà giành được những thành công vang dội trên con đường công danh sự nghiệp bản mệnh hãy chủ động để nắm lấy cơ hội thể hiện mình. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Cần hạn chế thức khuya để cơ thể hồi phục, có thể tập vài động tác thư giãn, nghe một bản nhạc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 Nếu muốn khởi nghiệp, concept này có thể bắt tay và làm ngay, chớ để mình phải hối hận vì để lỡ cơ hội tốt. Trong ngày hỏa dưỡng thổ, những cố gắng và nỗ lực bày tỏ tình cảm của tuổi thìn cuối cùng cũng được người ấy chấp nhận. Khi mối quan hệ đã được xác nhận, người ấy sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho bản mệnh tình hình sức khỏe có dấu hiệu đi xuống, bệnh cũ phát tác, con giáp này cần phải nghỉ ngơi và ăn uống điều độ. Quan trọng nhất là bản mệnh giữ cho mình thoải mái, tránh căng thẳng, không tự gây áp lực cho bản thân. Dù gặp chuyện gì cũng nghĩ thoáng ra, vui vẻ lạc quan thì sức khỏe mới khả quan. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Tuổi tỵ đang đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu đôi lứa khi mà quý nhân tam hội giúp con giáp này hàn gắn những vết nứt trong tình cảm trước đó. Bản mệnh và người ấy thực sự hướng về nhau nên sớm muộn gì cũng ở bên nhau. Trong khi đó, người tuổi tỵ còn độc thân sẽ sớm thoát khỏi những định kiến của chính bản thân mình khi con giáp này bị tình yêu làm cho rung động. Đừng trốn tránh khỏi thực tại vì lo sợ này kia, bản mệnh không thể nào đảm bảo mình luôn an toàn cho cuộc sống này. Tuy nhiên tỷ kiên nhắc nhở con giáp này nên chú ý nhiều hơn trong cách ứng xử nơi công sở. Đừng quá áp đặt ý kiến chủ quan của mình với mọi người nên khéo léo hài hòa là hơn, tránh làm mất lòng những người làm việc của mình mỗi ngày. Mối quan hệ xã giao tốt đẹp sẽ giúp sự nghiệp phát triển thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, thân, sửu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Người tuổi ngọ không kiềm chế được cảm xúc của mình dẫn đến những hậu quả không thể lường trước được. Ngọ ngọ tự hình, chính con giáp này cũng không thể hiểu được chính mình. Kiếp tài soi chiếu, bản mệnh còn gặp thêm cả rắc rối trong chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay. Có thể con giáp này sẽ đánh mất tiền của trong tay vì thiếu cân nhắc khi đưa ra những quyết định quan trọng. Chuyện đầu tư kinh doanh vốn chưa bao giờ là trò máy rủi, cần phải có đầu óc, tính toán rõ ràng, yếu tố may mắn chỉ phụ thêm mà thôi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 lục hợp cục che chở, đào hoa bắt đầu khởi vượng, báo tiền vui chuẩn bị về. Con giáp này đừng chân chừ do dự nhiều thêm nữa, bởi bản mệnh càng chân chừ thì càng có nguy cơ đánh mất tình yêu đáng lẽ thuộc về mình. Chẳng có ai đứng ở một chỗ chờ đợi mãi, bỏ lỡ một lần có khi phải chờ thêm trăm năm nữa. Trong ngày có thương quan chiếu mệnh, sự nghiệp của con giáp này không được suôn sẻ cho lắm. Bản thân người tuổi mùi đang có những cảm xúc bất thường nên cũng chẳng mấy tập trung vào công việc. Đây cũng là điều dễ hiểu.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 Người tuổi thân có thể sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc, nhưng trong chuyện tình duyên thì chẳng có được vận may như thế, quả là đen tình, đỏ bạc. Đây không phải là điều con giáp này mong muốn. Thiên tài dẫn dắt nên bản mệnh có thể nhanh chóng nắm bắt được vận may hiếm có mà không mất quá nhiều thời gian và công sức. Số tiền con giáp này thu về hôm nay xứng đáng để quy về vận may luôn đó. Tất nhiên, vẫn có yếu tố năng lực quyết định, song không cần quá quan trọng ở điểm đó, nhất là khi mà gia đình của tuổi thân đang có nhiều lục đục trong ngày hỏa kim mâu thuẫn, bản mệnh nên dành thời gian thêm cho gia đình. Có giáp này nếu còn cô đơn, lẻ bóng cũng cần phải lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình nữa nhé. Khi đến gần với tình yêu thì hãy mở lòng mình đi. Quá khứ đã qua thì để cho nó qua đi, chớ để mình chìm đắm mãi trong ký ức xưa cũ mà bỏ lỡ mối nhân duyên tốt đẹp của mình nhé. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù Trợ, Thìn, Tý. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Chính tài đang đứng ra chống đỡ cho tuổi Dậu có được nguồn thu nhập ổn định và vững vàng. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc nữa. Song ngũ hành xung khắc lại là tín hiệu khá đáng ngại cho thấy vận tình duyên của bản mệnh đang có nhiều vấn đề phải xử lý đừng để những mâu thuẫn bất đồng tồn tại quá lâu khiến cho tình cảm dần phai nhạt. Con giáp này nên thử tìm cách để nói chuyện thẳng thắn, chân thành cùng người ấy để tìm cách tháo gỡ những vấn đề đang gặp phải. Người tuổi dậu chớ nên để cho tới lúc không còn gì có thể cứu vãn được mới hối hận cũng đã muộn. Bản mệnh có thể nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ thái độ tích cực, cầu tiến trong công việc. Có thể con giáp này không phải là người giỏi nhất nhưng lại ham học hỏi, suy nghĩ tích cực và luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vậy mà lãnh đạo sẽ luôn chú ý và cất nhắc lên vị trí tốt hơn. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quy nhân phù trợ, tị, xỉu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Ngọ tuất bán hợp, tuổi tuất đang có nhiều cơ hội để đắm chìm trong tình yêu đôi lứa. Chỉ cần con giáp này muốn và gật đầu thì hai người sẽ thành một đôi. Tình cảm sớm đã được xác lập, chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Các cặp vợ chồng cũng sẽ cảm thấy có nhiều cơ hội để hâm nóng tình yêu. Con giáp này và người ấy đã dần hiểu nhau hơn, có khi tâm ý tương thông, chẳng cần nói nhiều cũng hiểu ý nhau. Không những thế, thực thần góp thêm niềm vui trong ngày cho người tuổi tuất khi mà việc làm ăn kinh doanh vô cùng thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay luôn đó. Hãy chuẩn bị tinh thần để quản lý tài chính cho tốt nhé. Đây là thời điểm tốt để bản mệnh xây dựng các mối quan hệ xã giao, thuận lợi cho việc hợp tác làm ăn, đầu tư, kinh doanh sẽ thu về thành tích vượt chỉ tiêu. Hãy cố gắng tận dụng cơ hội này vì không phải lúc nào có giáp này cũng có điều kiện thuận lợi như thế.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 ngũ hành hòa thủy bất dung, mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy vẫn chưa tìm được điểm để phát triển. Giữa hai người vẫn đang tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách, khiến cho tình cảm không thể cháy bỏng hơn nữa. Tuổi hợi cần phải sớm nghĩ cách cải thiện tình trạng này nếu không muốn đôi bên đối mặt với nguy cơ tan vỡ. Điều con giáp này nên hướng tới chính là tạo ra thật nhiều nguồn thu cho mình. Công việc chính ổn định, thế nhưng để tiền bạc dồi dào thì chưa thể. Do đó bản mệnh nên chủ động tìm kiếm nghề tay trái khác.